sách giáo khoa trong 124 ra nhé. Bài 28, những điều nhỏ tớ làm cho trái đất. Tiết đầu tiên đó là tiết đọc. Nội dung thứ nhất là phần trao đổi, nêu những việc làm của con người để bảo vệ trái đất. Các em nhìn cho cô giáo, đây là bức tranh minh họa, có rất nhiều những việc làm mà con người có thể làm được để bảo vệ trái đất. Ví dụ như là trồng nhiều cây xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường, không vứt rác bừa bãi, đi bộ, sử dụng phương tiện công cộng hoặc xe đạp thay vì xe máy, ô tô. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang nội dung của bài đọc ngày hôm nay, đó là những điều nhỏ tớ làm cho trái đất. Các em nhìn vào bài 28, sách giáo khoa trang 124. Bây giờ cô sẽ đọc trước và các bạn chú ý lắng nghe, quan sát và đọc để tìm ngữ liệu trả lời câu hỏi ở cuối bài. Các bạn đồng ý chưa nào? Bây giờ cô sẽ đọc nhé. Những điều nhỏ tớ làm cho trái đất. Chỉ là những điều nhỏ thôi, nhưng tớ tin rằng nếu mọi người cùng làm thì kết quả sẽ rất lớn. Không vứt rác bừa bãi. Nhiều bạn thản nhiên vứt rác ra đường vì cho rằng có người dọn hộ. Nếu ai cũng như thế, trái đất sẽ biến thành núi rác khổng lồ. Không dùng túi ni lông. Ước tính hiện nay có khoảng 300 triệu túi ni lông đang vứt trôi lộn trên đại dương. Để cứu sinh vật biển, chúng ta có thể dùng túi vải, túi giấy, vân vân thay cho túi ni lông. Không lãng phí thức ăn. Điều này chắc chắn ai cũng làm được không thể thừa, không để thừa thức ăn là chúng ta tôn trọng người làm ra thức ăn cho mình và thế là trái đất cũng được tôn trọng. Đến lượt bạn rồi, hãy viết tiếp những điều thứ tư, thứ năm nhé. Theo Trang Nguyễn, 100 điều nhỏ nhặt tớ làm cho trái đất. Bây giờ, cô và các em sẽ lần lượt trả lời từ câu hỏi số 1 đến câu hỏi số 5 nhé. Câu hỏi số 1. Bài viết nhắc đến mấy điều mọi người cần làm cho trái đất. Đó là những điều gì? À, các em nhìn cô giáo này. Trong bài này đã đánh số thứ tự rất là rõ nhận biết đúng không? 1, 2 và 3. Vậy thì chúng ta có thể trả lời như sau. Bài viết nhắc đến 3 điều mọi người cần làm cho trái đất đó là một Không vứt rác bừa bãi. 2. Không dùng túi ni lông. 3. Không lãng phí thức ăn. Vậy đây chính là câu hỏi số 1. Cô đã giúp các bạn trả lời xong. Câu hỏi số 2. Vì sao mọi người cần làm những điều đó? À, vì sao mọi người cần làm những điều đó nhỉ? Mọi người cần làm những điều đó để hạn chế tối đa việc làm ô nhiễm môi trường chung, chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường sống chúng ta. Cô nhắc lại nhé. Mọi người cần làm những điều đó để hạn chế tối đa việc làm ô nhiễm môi trường. chúng tay bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Đó là câu số 2. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu số 3. Theo em, vì sao lại gọi đó là những điều nhỏ? À các em thấy đấy, đây là những điều nhỏ vì sao các em thấy gọi đó là những điều nhỏ vì chúng ta ai cũng có thể làm được và rất dễ dàng thực hiện các em thấy được rằng là những điều nhỏ như là không vứt rác bừa bãi à các em thấy không vứt rác bừa bãi ai cũng làm được ví dụ như các em uống một hộp sữa chúng ta không nên vứt ra đường chúng ta bỏ vào thùng rác đúng nào vân vân rồi à, không dùng túi ni lông chúng ta hạn chế sử dụng túi ni lông bằng túi vải túi giấy hoặc có thể là dùng à, lá để gói vân vân rồi thức ăn thì chỉ dùng đủ thôi không để thừa lãng phí các em ạ tiếp theo chúng ta chuyển sang câu số 3 câu số 3 rồi đúng không câu số 4 nào chúng ta có thể làm gì để cứu sinh vật biển à các em thấy đấy để cứu sinh vật biển chúng ta sẽ làm gì không xả chất thải sinh hoạt, chất thải từ nhà máy ra biển khi được khi chưa qua xử lý. Tiếp theo, không vứt rác bừa bãi, đặc biệt là những chất khó phân hủy như là nhựa, ni lông ra biển, được chưa nhỉ? Ngoài ra còn nhiều việc làm khác nữa các em ạ. À. Cô nhắc lại nhé, như là không xả chất thải sinh hoạt chất thải nhà máy ra biển khi chưa qua xử lý. Không vứt rác bừa bãi, đặc biệt là những chất khó phân hủy như là nhựa, ni lông ra biển. Đó là câu hỏi số 4. Câu hỏi số 5 nào? Từ bài đọc trên, em thấy mình cần làm gì để bảo vệ môi trường? Vậy thì từ bài đọc trên, chúng ta cần có ý thức tự giác chấp hành các biện pháp bảo vệ môi trường và nhắc nhở mọi người xung quanh. Thứ hai, tham gia trồng cây xanh để giúp không khí trong lành. Thứ ba, không vứt rác bừa bãi. Thứ tư, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh môi trường sống xung quanh. Vậy là cô đã giúp bạn trả lời xong rồi. Cô nhắc lại nhé. Có ý thức tự giác chấp hành các biện pháp bảo vệ môi trường và nhắc nhở mọi người xung quanh. Thứ hai là tham gia trồng cây xanh để giúp không khí trong lành. Thứ ba, không vứt rác bừa bãi. Thứ tư, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh môi trường sống xung quanh. Ngoài ra còn rất nhiều việc làm nữa chúng ta có thể nêu ra. Các em đồng ý chứ nào? Rồi, tiết đọc của cô đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta sẽ chuyển sang tiết học tiếp theo, đó là đọc mở rộng. Các em ạ, à, đối với phần đọc mở rộng này, chúng ta sẽ hoàn thành vào phiếu đọc sách theo mẫu. Các em nhìn cho cô nhé. Tìm đọc bài về đồ vật thông minh giúp con người trong công việc và viết vào phiếu đọc sách theo mẫu. Phiếu đọc sách bao gồm tên bài, tác giả, tên đồ vật, tên cuốn sách, thông tin thú vị về đồ vật, mức độ yêu thích. Được chưa nhá? Bây giờ cô sẽ giúp bạn trả lời nào. Chúng ta có phiếu đọc sách như sau. Ví dụ như là ngày đâu? Ngày 10 tháng 5 năm 2021 hoặc là ngày 10 tháng 5 năm 2022 23 tên bài đó là robot đang đến gần cuộc sống tác giả là Huy Bình và tên và công dụng của đồ vật đó là robot Pepper hỗ trợ cung cấp thông tin về sản phẩm robot Elias dạy ngôn ngữ robot chăm sóc người cao tuổi phục vụ nhà hàng và thông tin thú vị đối với em đó là không chỉ có robot làm thay những công việc nặng nhọc, nguy hiểm mà còn có robot giúp việc thường ngày. Mức độ yêu thích chúng ta cho 5 sao và điều em muốn biết thêm thì có loại robot nào có chức năng uh, trông trẻ hay không. Được chưa nhỉ? Đây ví dụ như thế nhá. Đây chính là phiếu đọc sách theo mẫu. Và chúng ta trao đổi với bạn về nội dung bài đọc vậy thì trao đổi về nội dung bài đọc à, chúng ta đã đọc bài nào đó à, đọc câu chuyện nào hoặc đọc à, bài đọc về đồ vật thông minh thì chúng ta sẽ trao đổi với bạn của mình các bạn nhớ chưa nào rồi tiếp đọc mở rộng của cô đến đây là kết thúc chúng ta chuyển sang tiếp tiếp theo các em à, à, mở sách giáo khoa trang 126 là cho cô nào kem nhìn cho cô giáo sách giáo khoa trang 126 chọn dấu hai chấm kem nhìn vào tiết luyện tập nhé chọn dấu hai chấm dấu gạch ngang dấu ngoặc kép thay cho ô vuông bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là điền dấu hai chấm dấu gạch ngang hoặc dấu ngoặc kép thay cho ô vuông cô sẽ giúp các bạn làm bài tập này nhé bên bờ sông một chú thỏ đang mải mê gặm cỏ Bất ngờ cá sấu xuất hiện, đớp gọn thỏ vào mồm. Cá sấu gầm gừ trong họng để làm thỏ sợ. Nằm gọn trong hàm cá sấu, thỏ sợ lắm nhưng vẫn bình tĩnh nghĩ kế. Thỏ nói, à chỗ này chúng ta điền dấu hai chấm, được chưa nào? Gạch đầu dòng, hay còn gọi là dấu gạch ngang chúng ta hay quen gọi gạch đầu dòng đấy được chưa dấu gạch ngang Bác cá sấu ơi! Bác gầm gừ như thế, tôi chẳng sợ đâu. Nhưng nếu bác kêu, hai chấm, các bạn lưu ý cho cô giáo nha. Mở ngoặc kép ra cho cô nào. Đây là lời nói của nhân vật, được chưa nhỉ? Ha ha, chúng ta điền dấu ngoặc kép. Thì tôi sợ chết khiếp. Đấy. Và chúng ta dùng dấu gạch ngang đánh dấu lời nói của nhân vật đấy. Ha ha, cá sấu liền há to miệng gầm lên. Thỏ nhanh chân nhảy phốc ra khỏi miệng cá sấu, chạy biến vào rừng. Theo chuyện mẹ kể con nghe. Rồi, vậy là cô đã giúp các bạn trả lời xong. À, câu hỏi số 1. Các em nhìn cho cô giáo nhé. Thỏ nói, hai chấm. Chúng ta điền dấu hai chấm, chứ nhỉ? Vậy thì à, phần tiếp theo ta dùng dấu gạch ngang tiếp theo đó chúng ta dùng dấu ngoặc kép và tiếp theo chúng ta dùng dấu gạch ngang bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo bài tập 2 dựa vào bài tập 1 ghép tên dấu câu với công dụng của nó à bây giờ chúng ta sẽ ghép ghép tên dấu câu với công dụng của nó cho phù hợp nhé một bên là dấu gạch ngang dấu hai chấm dấu ngoặc kép bên này là công dụng báo hiệu phần giải thích liệt kê đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật, đánh dấu phần trích dẫn trực tiếp hoặc lời đối thoại. Vậy thì bây giờ các em nhìn ra này, đây, đặt ở đâu gì? Đặt ở đầu dòng, đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. Vậy cô sẽ nối dấu gạch ngang, đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. Tiếp theo, dấu hai chấm, báo hiệu phần giải thích. Đây, các em nhìn cho cô giáo này hoặc liệt kê và báo hiệu phần giải thích liệt kê đó là dấu hai chấm dấu ngoặc kép các em nhìn cho cô giáo hai được chưa nhỉ đó là đánh dấu phần trích dẫn trực tiếp hoặc lời đối thoại được như nào vậy là cô đã giúp các bạn trả lời xong bài tập số 2 rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 3 sách giáo khoa trang 126 ra nào các em nhìn vào sách giáo khoa trang 126. Bài tập 3. Những câu in đậm trong chuyện cười sau thuộc kiểu câu gì? Hãy chỉ ra đặc điểm công dụng của chúng. Bài đi chợ Có một cậu bé được bà sai đi chợ. Bà đưa cho cậu 2 đồng hai cái bát và nói cháu mua giúp bà một đồng tương một đồng mắm nhé cậu bé vâng dạ đi ngay gần tới chợ bỗng cậu hớt tải chạy về hớt tải chạy về nói với bà bà ơi bát nào đựng tương bát nào đựng mắm à bà mỉm cười bát nào đựng tương bát nào đựng mắm à trả được cậu bé lại ra đi đến chợ cậu lại ba chân bốn cẳng chạy về bà ơi thế đồng nào mua mắm đồng nào mua tương ạ à? bà phi cười trời theo chuyện cười dân gian việt nam à các em nhìn như cô giáo vậy bây giờ người ta yêu cầu chúng ta là các câu in đậm ở đây để chưa nhỉ là thuộc kiểu câu gì hãy chỉ ra đặc điểm công dụng của chúng Cô sẽ giúp các bạn nhé. Câu thứ nhất. Cháu giúp bà mua một đồng tương, một đồng mắm nhé. À, đây chính là câu cầu khiến dùng để yêu cầu. Được chưa nào? Câu thứ hai. Bà ơi, bát nào đựng tương, bát nào đựng mắm? Câu này là câu hỏi dùng để hỏi. Các em nhìn thấy chưa? Đấy nào câu dùng để hỏi nhé. Tiếp theo, câu bát nào đựng tương bát nào đựng mắm mà chả được à các em nhìn cho cô giáo được chưa nào câu in đậm tiếp theo đây chính là câu kể câu dùng để trả lời câu tiếp theo bà ơi thế đồng nào mua mắm đồng nào mua tương ạ à? câu này dùng để câu này chính là câu hỏi và dùng để hỏi các em ạ đấy nhìn dấu hiệu nhận biết câu hỏi trời chấm than đó chính là câu cám dùng để bộc lộ cảm xúc vậy là cô đã giúp bạn trả lời xong câu hỏi số 3 trong phần luyện tập rồi bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo đó là phần viết đoạn văn sách giáo khoa trang 127 các em nhìn vào bài tập 1 sách giáo khoa trang 127 ra cho cô nhé thứ nhất nơi em sinh sống có những hiện tượng ô nhiễm môi trường nào? Thứ hai, kể tên những việc em và mọi người đã làm hoặc có thể làm để khắc phục hiện tượng ô nhiễm đó. À, này tôi sẽ giúp các bạn nhé. em quan sát vào đây cho cô. Hiện tượng ô nhiễm môi trường đó là ô nhiễm không khí và nguyên nhân ở đây đó là khí thải từ xe cộ, xe máy, ô tô, đốt rác, sử dụng bếp than tổ ong, vân vân đấy nghe đó là ô nhiễm môi trường và thảo luận về biện pháp khắc phục thì à, có rất nhiều biện pháp khắc phục và cô à, có thể nêu ra như sau thứ nhất vận động mọi người sử dụng xe đạp hoặc các phương tiện công cộng như là xe buýt tàu điện thứ hai đó là xây dựng biện pháp răn đe xử phạt đối với các hành vi đốt rác bừa bãi Thứ ba là tuyên truyền nâng cao nhận thức về ảnh hưởng của bếp than tổ ong đến sức khỏe con người và môi trường và đổi sang sử dụng bếp ga, bếp từ được chưa nhỉ? Vân vân. Vậy là cô đang dẫn các bạn trả lời xong bài tập số 1. Chúng ta cùng thảo luận với bạn của mình về hai nội dung. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 2, sách giáo khoa trang 127 nhé em nhìn vào cho cô này viết đoạn văn kể lại một việc làm góp phần bảo vệ môi trường mà em đã tham gia hoặc chứng kiến ở đây các em nhìn cho cô giáo này có sơ đồ các em nhìn việc làm góp phần bảo vệ môi trường ví dụ là giới thiệu chung thời gian địa điểm người tham gia rồi là diễn biến việc làm của mọi người việc làm của em kết quả ra sao và cảm xúc như thế nào à đối với phần này cô sẽ giúp bạn nhỏ của cô như sau nhá em cùng quan sát thế nào ví dụ cô thấy có thể giúp các bạn như sau chủ nhật em rủ hà ra công viên chơi tình cờ chúng em gặp được bốn bạn cùng lớp là phát hoàng độ dũng sau khi dạo một vòng quanh công viên chúng em ngồi lại lại ngồi đối diện nhau trên hai dãy ghế, ngắm nhìn cảnh xe cộ qua lại và kể cho nhau nghe những chuyện cười. Đọc được trang báo nhi đồng và khăn quàng đỏ. Cả bọn cười nói rôm rả, bỗng độ phát hiện. Dưới ghế ngồi có rất nhiều vỏ chai nhựa. Độ nói không biết ai vứt rác nữa. Hoàng nói chúng mình cùng nhau nhặt bỏ vào thùng rác đi. Rồi cả nhóm cùng nhặt số vỏ chai nhựa bỏ vào thùng. Xong xuôi, chúng em cảm thấy rất vui vì làm được việc tốt. Các em ạ, đây chính là việc làm góp phần bảo vệ môi trường. Cô lấy ví dụ, à, cô nhắc lại nhé. Chủ nhật, em dù Hà ra công viên chơi. Tình cờ chúng em gặp được bốn bạn cùng lớp là Phát, Hoàng, Độ, Dũng sau khi dạo một vòng quanh công viên, chúng em lại ngồi đối diện nhau trên hai dãy ghế, ngắm nhìn cảnh vật xe cộ qua lại và kể cho nhau nghe những chuyện cười, đọc được trang báo Nhi Đồng và khăn quàng đỏ. Cả bọn cười nói rôm rả. Bỗng Độ phát hiện thấy dưới ghế ngồi có rất nhiều vỏ chai nhựa. Độ nói, không biết ai vứt rác nữa. Hoàng nói, chúng mình mau nhặt rác bỏ vào thùng đi. Rồi cả nhóm cùng nhặt số vỏ chai nhựa bỏ vào thùng. Xong xuôi, chúng em cảm thấy rất vui vì làm được việc tốt. À ngoài ra còn rất là nhiều việc góp phần làm bảo vệ môi trường. Ví dụ như là chúng ta tham gia dọn dẹp là khu phố, dọn dẹp xóm, khu xóm nơi em ở, vân vân. Hoặc là chúng ta nhặt rác ở bãi biển. Các em có thể tự viết cho mình nhé.